Anh hay lang thang vội miên man giữa bao la mây trời Chỉ biết bơ vơ một mình thế thôi Anh đây ham chơi cả đôi mươi nhưng vẫn chưa có người Để bước chung đôi một lối trên đường đời Em như hoa tươi, hé nụ cười, đón chờ một ngày mới Mà sợi tơ duyên chưa một lần ghé tới nhạt màu kéo đến bất ngờ nhờ đi đi thành giúp ươm mầm những giấc mơ cùng nhau bắn tim đập trời từng giây phút tuyệt vời đưa ta đến một tòa đồ yêu thương mới và ta như tìm thấy nhau trong khoảnh khắc mộng mơ này đưa ta đi tìm bấy lâu mà ngỡ ra tầm tay và ta như tìm thấy nhau mặc cho ngàn gian khó dòng đầy để lại được đắm trong từng phút mê say và ta như tìm さんここ nên lời chợt như phát mộng kéo đến bất ngờ nhờ đi đi thành giúp ươm mầm những giấc mơ cùng nhau bắn tinh ngập trời từng giây phút tuyệt vời đưa ta đến một tòa đồ yêu thương mới và ta như tìm thấy nhau trong khoảnh khắc mộng mơ này điều ta đi tìm bấy lâu mà ngã ra tầm tay và ta như tìm thấy nhau mặc cho gian khó có giang đầy để lại được chìm đắm trong từng phút mê say